à, giống như mọi người đều biết đó là Trinh có cái cơ duyên được học với thầy là lớp đầu tiên lần gần đây nhất thì trải nghiệm của Trinh đó là Trinh có tham gia đi một chuyến đi phượt ở Bi Đúc có một cái sự cố xảy ra đó là khi mình tham gia chuyến đi đó thì mình bị uh, nước lũ nó cuốn về thì trong cái chuyến đi đó thì cái cầu lúc mà tụi mình đi qua nó bị sập và mình bị nước lũ cuốn thì cái cái suy nghĩ đầu tiên của mình đó là vũ trụ do bài kiểm tra hơi lớn thật sự lúc đó mình cũng chỉ nghĩ đó là vũ trụ do bài kiểm tra hơi lớn điều thứ hai nữa là mình vẫn nhớ là ô chắc dạy cho mình đó là mình không nên ờ, phóng chiếu cái nỗi sợ nỗi sợ của mình ví dụ như trong suy nghĩ mình nghĩ một cái mình nấc nỗi sợ thì nhân gấp nhiều lần thì mình bình tĩnh lại và mình cảm thấy là vũ trụ là an toàn và mình vẫn nhớ là cô chắc luôn nói với tụi mình đó là vũ trụ là an toàn vũ trụ hỗ trợ để cho mình phát triển thật sự trong lúc đó mình tin như vậy và mình follow theo cái dòng chảy của dòng nước lũ đó thì ờ, thật ra là lúc cái cầu nó chìm xuống á thì mình bị nước nó nó nhấn xuống thì mình không thể thở được luôn thì mình nín thở và thật sự là khi mình nín thở thì mình nổi lên thì cái lúc đó nó cho mình thêm cái niềm tin đó là vũ trụ là an toàn mình follow theo dòng chảy mình không kháng cự lại dòng nước thì mình được an toàn đó là cái bài học và như anh Tuấn nói là để mọi người hãy có cái trải nghiệm thực tế thì mình kể về cái trải nghiệm thực tế của mình để cho mọi người có cái động lực để mình thực hành thật ra những bài học này nó rất hữu ích có nghĩa là khi bạn ờ, nó giống như là mình có một cái công cụ ở trong tay vậy đó khi mình gặp vấn đề mình có có nhiều bạn cũng gặp vấn đề nhưng mình không có cái gì để biết cách giải quyết thì đây giống như là những cái công cụ để giúp cho bạn giải quyết cái vấn đề của bạn rồi bạn càng thực hành thì bạn càng giúp mình được chuyển hóa hơn